Ông ốp cười cái méo quá cái nhắm mắt lại <laughs> Xấu mà thương thì thương của mày có thằng chồng già dữ trời lắm mà Thằng Quốc cái quần 30 chứ có nó bự quá nó không đẹp khé quần người ta nha Trời ơi! Trời ơi! Hai đứa liền lạc luôn Nó bị động kinh Thì bác sĩ nói là nó não nước Nuôi được bốn đứa ăn đại học hết ba năm trước này nữa mất đứa nữa Trời ơi Từ đám cưới đến bây giờ khoảng bao nhiêu năm chú nhớ không? Đám cưới à, đến bây giờ là đúng 41 năm 41 năm rồi 41 năm dạ. Cái ngày đầu tiên mà gặp chú đó như thế nào cô? Hồi đó thì ông có đi xuống bằng gãy ở gần à. Ông để ý mình thì mình đâu có biết đâu Chưa có, thấy mặt rỉ nữa Cái ông già ông về ông nói nó xuống dưới có mấy bữa mà có cái ký à, uống bên sông Để ý rồi Cái chuyến sau xuống anh này ông qua chơi ổng ngồi trước mình ở trong cái mùng á dòm hồi đó cái ổng ốm à cái miệng ổng méo quá ổng cười cái ổng méo quá cái nhắm mắt lại <laughs> sao mình ở đâu mà mình đi xuống ờ, cô quê cô á dạ. là ở ờ, xã phú mỹ á Dàm Đình tức là huyện cái nước của Cà Mau. À, cái nước Cà ừ, Mau. Ừ, đó là xong mới ờ, xuống tới cái cái chỗ xã Hàm Rồng ở Kinh Đông Bún á. À. Ở chỗ chú á làm làm rẫy, chú thì có cái nhà ở ngang, chú cũng làm rẫy ngang, ngang đây là ngang sông. Làm rẫy gần chỗ mình. Ừ ừ, bên đây mình nhìn qua bên sông á nó thấy một cô gái đẹp thước tha, cao ráo rồi á, tóc thì dài, mặt bỏ bò vả đen trời ơi quyền lên ơi chịu không nổi đâu mình thấy nó đẹp mà mình không biết làm sao cũng có ba bốn bạn đẹp trai hơn mình mà nó giàu có hơn mình nữa mình thì lạc hậu nghèo mà lại là xấu trai nữa phải tìm cách để qua thường xuyên nhà nàng cách một bờ sông đó muốn qua thăm bậu lại không có đò nó khổ lắm thì một là lội sông dạ không, nếu nhầm bữa thì có xuồng không có xuồng thì phải đi vòng đường xa lắm kia khoảng mấy trăm mét rồi kia mới có cầu khỉ đi qua bởi là làm gì không bắt cây cầu bắt một nhịp cầu à, quyết định là xây cây cầu để đi luôn hả chú làm cái xây làm tiền đâu mà xây cây cây cầu cây thôi chứ nghĩa là đằng kia thì cái cầu khỉ đó. Dạ. cây bắt ngang không có biết cầu khỉ nó ở miền tây rồi mà có cái cây ờ, cái này cái này thì cây cầu cây bố đốn khoảng cũng gần hơn 100 cây đước mà một mình chú đốn trời ơi thước bề ngang vậy nè mà bắt dài qua bảy nhịp như vậy đó bảy nhịp cầu tình yêu bảy nhịp cầu nhưng mà cái lúc mình bắt không phải mượn anh em ta nhúng tiếp còn lại là mình phải đóng cây để ngang mình đóng đinh đóng đinh đóng đinh cho ngang mình qua lại từ đó đi qua thượng tiện cho mỗi ngày mỗi qua nghĩ ra cái cách đó chứ không mà ấy là thua mấy ông kia rồi Ủa, dạ. nhất người ta... cự ly nhì tốc độ cho nên là mình phải làm rút ngắn cái khoảng cách liền cái cô này thì cũng lúc đó cũng cũng không để ý mình lắm đâu chắc có lẽ là cũng cũng cũng chê mình xấu gì đó nhưng mà đẹp trai hơn bằng nó giờ Cay quá ta Cha không có mần nói gì hay Nói làm sao mà đánh thủng tim thôi Đặt cái tiêu chí hàng đầu là Muốn cua ghẻ là phải lấy lòng hết của cha mẹ Với anh em bên vợ trước đi Chú vô thuyết phục hết Thuyết phục hết rồi cha mẹ vợ anh em bên vợ cột kèo gì đó là quý chú hết Lúc đó là nó đã muốn thủng tim rồi đó à, cũng cả một năm ấy là là có có chịu là ờ à, ừ chị hứa hứa thì chừng nào cha mẹ chịu thì thì em em ưng nhưng mà em phải 5 năm nữa em mới cho cưới hỏi sao vậy nói là cha mẹ thì già mà có mình ơn ờ, bà xã thì bà lúc đó bà là lớn ở trong gia đình bà phải gánh vác mọi việc trong gia đình đó là cho nên là phải tiếp cha mẹ cho nên chưa chịu lấy chồng cái lúc mà chú xây cầu đó cô có biết không biết vì ở ngang cửa ngay cửa luôn xây cầu qua tới cô đúng không luôn. cô có nghĩ là ủa sao cái tự nhiên khúc xây cầu, là sao rồi cái khúc đầu á à cô xuống á có cái xuồng mình bơi về trên dầm đình á à. tối là cỡ hai ba giờ đó thì mình xuống xuồng về dắt nó trời mát mà nước dễ em sức xuôi bơi về bển mất tiêu ông già ông thức vậy con ơi xuồng mất rồi sao về ông bển ông nghe cái ông bơi xuồng qua chả bơi xuồng qua chả rồi cái bơi qua đây xuống đồ rồi rồi hết ông chạy mấy trăm thước đẳng á có cây cầu cô bơi xuồng xuống bơi ngang ông nhảy xuống nhảy xuồng nhảy xuống xuồng giật mình tính đâu ma không à. dắt hai ba giờ khuya chơi sóc vậy đó bởi vì vậy bởi vì mình cố tình để mình tạo cái cái gần gũi hơn chút hay quá cho nên đó là phải phối hợp với ông cột chèo thứ tư nha ông này hiểu ý hiểu ý chú cho nên ông qua xong, bởi nãy chú nói là qua xong phải có xuồng đó mình phải lấy chiếc xuồng đó mình qua thì ông kia ông nói mày mày cứ bơi xuồng về đi chừng nào mà bên đây nó về là tao kêu mày vậy là có nội gián đó có nội gián có nội gián đấy cho nên khi xong là mình vẫn thức rồi ông kia mới kêu kêu mình đem xuồng qua xuồng qua rồi mình đặng mình thức vậy mình chứa sẵn đâu mình chạy vòng lấy cái cầu đằng kia mình nhảy xuống cái cô này rồi chèo thì mới nắm tay mình gỡ tay ra mình được nắm chút nữa trời ơi con ờ, trời ơi nắm tay mình gỡ trong mình chèo chú ơi bây giờ chú phải kể lại rõ cái chi tiết lúc nắm tay chú con nghĩ là có nhiều cái kế hoạch trong cái cái nắm tay đầu tiên đó lắm ờ, đúng không thật bây giờ là biết rồi hồi xưa thì nó khó gần gũi lắm mình cũng ngồi cách xa khoảng cách đêm nay là thơm phải về về quê tức là về trên trên phú mỹ á thì bây giờ mới phối hợp với nội gián thì vừa tới cái cầu cô vừa nhà vừa tới là chú nhảy xuống là chú chú trèo thì có đứa chèo mình lại mình, mình nắm tay vậy nè cái mình gỡ ra nó thôi em ngồi để anh chèo cho mình chèo khoảng ba bốn cây số nữa mới mới tới nhà mình ngoại hồi đó chú con ngoài kia có cái nhà nữa ngoài đầm con chèo qua ngoài mình đưa được chút mình lên vậy thôi chú đứng trên cầu nhảy xuống ừ. gây bất ngờ gây bất mình ngờ. thì cứ bắt đầu giả bộ chơi giới chơi giới rồi ơ em em để để để để cho anh chèo cho nhưng mà giả bộ nắm chung cái tay à, thôi chứ nắm cái chèo đúng không ờ đúng rồi cái chủ yếu là nắm tay lúc đó mình nắm được bàn tay của người con gái ấy rồi thì cảm giác giác của chú như thế nào mà gặp mình đặt người mình yêu mà mình nắm được tay mà được tạo được một cái mối quan hệ gần gũi hơn nữa là không có gì sung sướng bằng lúc đó cô sao cô nó cái tay không có đó từ thấy ừ, tại vì cũng chưa có muốn có chồng ổng đeo quá thì cô đi đâu một chút xíu không cho hay cũng tới à cũng đi vậy đó chạy xuống chèo ba bốn cây số vậy rồi nhảy bờ rồi chút quá gian rồi đi bộ về à tức là kiếm kiếm cớ quá gian ừ, người ta không á để được gần gũi người ta Nguyễn Linh với Ngọc Lan biết hồi đó đó là qua khôi một dùng á ông đeo xuống vậy đó hả biết lại ai cũng nói trời tù nghiệp ổng thôi ưng ổng đi cho rồi để ông tù nghiệp ổng <laughs> thưa với quý vị khán giả thì đây là một chương trình một cách để cua bạn gái à, nên là khi mà quý vị xem à, những cái đoạn à, vừa rồi thì có lẽ là quý vị cũng đã bỏ được trong túi mình rất là nhiều cái bí kíp để mà đi cua ghề ví dụ như là giả bộ um... dắt xe đi giờ không có chèo xuồng gì. giờ không có chèo xuồng em, dắt, xe, xe cho chụp Đó. cái tay trước giả bộ chụp cái tay trước nhưng mà quan trọng nhất để đi cua được bạn gái của mình đó là gì là phải có người nằm dùng đó là phải có người nằm dùng mới hỗ trợ được cho mình phải có gián điệp bao nhiêu lâu à. thì bắt đầu cô có tình cảm với chú ba năm cái quyết định của cô khi lấy chú đó là vì cô thấy chú quá dai rồi cô mệt mỏi quá cô lấy cho rồi hay là tại vì... ông già ông già đồ thương thương ổng ổng nói thôi bây giờ con ờ, ưng đi mà gả về làm dâu út nó đỡ hơn có em chồng tức là ngoài những cái việc mà chú làm cho cô làm cho cô cảm mến làm ừ. cho cô siêu lòng thì bên cạnh đó còn có sự góp ý của cha mẹ nữa cha mẹ dạ yeah. những lúc yêu nhau thì có gặp gì khó khăn không cô chú Tôi kể cái này tôi đã mới thối lộ với chị em thôi nhưng mà đối với cha mẹ thì mất đi rồi cũng chưa biết cái cái cái này hồi xưa đó tôi yêu vợ tôi thì ờ, cũng có một người bà con cũng ở gần chung xóm ờ, người ấy mới nói là bên vợ tôi khó lắm không nên đến đến đó để làm rễ đâu tôi cũng rất là sợ không tìm hiểu được bên vợ thì mình làm sao mình mình mình dám đi cưới gia đình ông già thì rất là khó ông giữ tôi ta nói như giữ con gái ông già ruột tôi á ông giữ lắm cũng muốn là ra chơi khỏi nhà không không dễ đi chơi đâu ông ít cho lắm ở nhà đi chơi ban đêm khoảng tám chín giờ về nhà đóng cửa chứ không cho đi nữa không biết làm sao mà phải đi lên trên bên vợ này để chơi một chuyến để để để tìm hiểu cái gia đình mình đó tôi mới làm bộ bệnh bệnh câm câm đúng 13 ngày mà không nói chuyện luôn thì ở nhà cũng không biết là tôi bệnh câm trở đi trị bệnh nhiều nơi lắm ông thầy nào mà chỉ cho hết là bỏ bệnh mà ông thầy nào chỉ cho hết vì sao mà tôi phải làm bệnh câm bởi có một cái trên ở quê vợ tôi nó có một ông thầy pháp giỏi lắm bệnh đó thì mình phải lên đó mình trị bệnh khoảng à, 10 ngày tôi mới viết giấy á nói với ông già ba con muốn lên đó trị bệnh á trên đó có ông thầy giỏi lắm ông nghĩ ông nói mày à, muốn con người ta mà bây giờ mày lên đó rồi mày mày mày, mày, mày bệnh mày câm như ai gả gái cho mày thôi từ nào hết đi hết bệnh tao cho mày đi đúng ba ngày sau hết đúng <laughs> đúng ba ngày sau hết ơi ơi cái chiêu này lạ nha tôi nhớ là cái cái cái cái năm đó là cũng vào cái tháng năm nghĩa là mùng năm tháng năm cái dịp đó tôi mới lên trên cô ờ, vợ tôi chơi thì hết ổng cho đi ổng hứa mà là hứa rồi mà quân tử bất khi ngôn vậy là ba hứa ha bây giờ con đi trên đó con chơi à ổng nói thôi mày đi đi mày đi nhanh về nha thì đi lên đó chơi thì mình mới ờ, ở bên vợ mình nghỉ cũng hai đêm khi về đó tôi xác nhận lại thì bên vợ tôi là một gia đình tốt thật sự là đến khi ba mẹ tôi mất hồi năm 83 đến bây giờ cũng chưa ai biết Con tội nghiệp ông bà quá ừ trong vòng 13 ngày mà rất là bất an mình sanh con mình ra lành lặn nó không có vấn đề gì hết mà tự nhiên đụng cái cái câm <laughs> không nói chuyện tự nhiên con mình vậy lo chứ ngủ không được ăn không được luôn á rồi tự nhiên nó câm rồi tự nhiên nó nói có lỗi với cha mẹ rất là lớn dạ cũng gì yêu, yêu quá <laughs> trời con mắc cười quá con không biết nói cái gì luôn bây giờ mà con rất là thích cái sự quyết liệt ở trong tình yêu của chú nó thì con cũng không hiểu làm cách nào mà có thể không nói trong vòng 13 ngày khó chịu lắm á con chỉ có trong vòng 3 phút mà không cho con nói là con chết rồi <laughs> viết giấy xong rồi vẫn y à vẫn dạ. vẫn vẫn giữ vững làm lập dạ. trường tốt luôn á dữ dội lắm á sau 3 năm thì mới được cô nhận lời làm bạn gái cưới dạ. luôn á à là mình cưới liền lúc đó luôn hả cô hẹn với nhau là tới 5 năm tới tới ba năm rồi ông già bà già cũng lớn tuổi đó, hơn 80 hết rồi nói với chú một câu ba mẹ già rồi năm nay nè ba sẽ đi cưới vợ cho con cưới người khác mình không yêu mình làm sao đi mình mới qua mới nó gặp thôm là mình mới nói là em á suy nghĩ lại đi mình hứa năm nhưng mà giờ tới ba rồi ba năm rồi mà cha mẹ thì đã đòi đi cưới vợ đó nếu không á là ba cha mẹ cưới vợ là anh với em là không thành là nó rất là buồn lắm bởi vì anh rất yêu em lúc đó là bà xã mới mới gật đầu trời đất ơi là tôi không còn chủ động được mừng quá nhào ôm hôn ôi trời ôm hôn luôn cái nụ hôn đầu đời đầu đời luôn hả nụ đầu đời cái nắm tay đã sướng rồi hung cái đầu đời nó nó còn sướng đúng là rồi. mình à, mình không chủ động mà là mình à, mình cũng hơi làm nó nó như vậy nó không không tế nhị lắm nhưng mà tại vì mình yêu quá cô cái nụ hôn đầu đầu đời đó của cô á giật mình luôn hả cô rồi lúc đó cô làm sao đẩy ra ôi anh kỳ quá người ta dòm yeah. dễ dễ gì đẩy để luôn chứ đẩy luôn không cô hay là đẩy ra đẩy cô? chứ kỳ quá chú làm như ai cũng như chú vậy ba năm rồi người ta đã có quá trình 3 năm rồi để luôn chứ đẩy chi cái ngày đầu tiên mà đi qua hỏi đi qua chỉ có một cặp vịt một xô bạc khía bạc khía muối đem qua bẻ ăn ổi ở nhà ông già vợ có cây ổi rắc ăn với bà khía nó ngon mà khía muối nó ngon biết rồi luôn kỷ niệm là ừ. <laughs> trời ơi tao nói ổi mà ăn với bà khía còn gì ừ. bằng mà sao lạ nha đi cưới vợ mà chú con cặp dịch với xô ba khía nó lạ ha chứ nhà mình có gì đam nấy dạ bây giờ chắc cũng khó lắm mà cặp dịch xô ba khía không có đâu không cái đó đi làm quen à, làm ngày đầu làm quen ngày đầu bên vợ không có đòi gì hết á bên vợ thì rất là dễ có gì mang nấy trong suốt 3 năm mà chú đeo đuổi cô như vậy á có cái lúc nào mà chú làm quá cái làm cho cô bực bội không cô đeo đồ hoài mà hồi đó cô á thì thấy mình không chưa có thương mà đi tới hoài thấy nó cũng ngại với chòm xóm thôi mà hồi đó con cái này nè hồi đó ổng ốm rồi cái ổng ổng xấu mà thương thì thương mà ngại <laughs> thấy ngại với bạn bè đi mời thiệp đám á cái mấy bà con hồi đó cũng kêu gã cà mau mà mình không chịu đi xuống mà gãy rồi gặp ổng đi mời thiệp nghe mấy chế nói bữa mày có thằng chồng già dữ trời lắm mà hồi đó ai cũng nói chồng 40 tuổi hết trơn á lúc đó nó khổ lắm Ồ. nghèo lắm nghèo khó khăn khổ nghèo dày, ốp gọi là dầm mưa dãi nắng thì nó khắc khổ ha chứ làm gì tới chơi 40 thì nó hơi quá hồi đó ông ốm rồi mần suốt mần tối ngày mần đâu lo đeo đuổi không có mần Đúng gì rồi, đâu con thấy là coi bộ là chú bỏ bê công việc hơi nhiều gì cô đó có không vô có có tội nghiệp á màn đeo quá trời đeo suốt ngày đeo vậy làm ăn gì nữa đâu mình đeo thì buổi chiều thôi là sáng sớm mình chưa làm á thay vì mình qua mình chơi chút còn chạy về ngày nào cũng đi hai ba lần mình cũng đi tỉa đậu nè rồi đi ờ, bẻ bí trồng khoai cuốc rồi đó có cuốc khoai cuốc khoai lang nhưng mà đeo vậy có phụ làm bên kia không hay là có có nhưng mà, mà giỏi lắm bên đây giỏi lắm mình làm chưa chắc gì gì bằng nữa đó con thấy là chú rất lý trí nha bỏ hết công việc để mà đi cua gái nhưng mà vẫn có cái bài toán kinh tế luôn luôn hiện ra trong đầu buổi sáng là tranh thủ kiếm mớ tiền xong rồi chạy đi cô gái xong rồi chạy về tranh thủ kiếm mớ tiền bài toán kinh tế luôn luôn hiện lên trong đầu cho nên không vấn đề gì nó phải đi song song với nhau chứ chứ phải bỏ hết lấy tiền đâu ăn rồi ờ, cô gái tội nghiệp ổng thiệt ổng hồi đó ổng đeo dưới ông cực ổng đeo dữ thiệt cô bây giờ cô thấy là thấy thương rồi đó đeo đeo đó đeo dữ đeo Là, ở dưới quê thì hay nói là đeo như đĩa vậy đó đeo như đĩa đúng không à, đúng không chú ở <laughs> việt nam căng đĩa, đĩa mà đĩa lúc đói bụng nha chứ không phải là đĩa lúc no đĩa như dữ luôn á cái ngày đám cưới cô nhớ không cô cái ngày đám cưới là mình cảm giác là lúc đó yêu chưa khúc đó cũng yêu rồi mà có thời gian anh hồi nữa sẵn đây thì tôi có thể là xin lỗi với ờ, vợ luôn một câu lúc đó tôi lạc hậu lắm cái gì đó là mình làm theo ý muốn của mình có một cái chuyện á vợ thì thích mặc đồ hơi rộng ống cũng 30 thôi chứ không rộng lắm hồi xưa nó hiếp đi á yeah. Dạ. ống thì to nữa 38 hết mà bỏ sát đây ống ừ. đó nhưng mà cái này có khoảng 30 đối với tôi thì tôi không chịu tôi lại thích là mặc áo bà ba đồ bà ba với quần suông suông khoảng 22, 20, 22 đẹp nhưng mình nhìn nó ta nói mê miết mà một lại theo quốc cái quần 30 chứ có nó bự quá nó không đẹp xé quần người ta nha trời ơi trời ơi anh vì xé quần hết luôn chú xé quần cô hả nhưng mà vợ tôi đứng nhường nhịn đó là vẫn là không nói gì chứ nếu như tôi nghĩ rằng là như người khác thì họ giận họ sẽ làm đúng xúc phạm lắm tự nhiên đeo ta đã ra người ta mặc quần cũng xé nữa là sao cưới gì à cái đó cưới về rồi à ý là cưới rồi của mình rồi mình có quyền xé không hồi chưa cưới gần đám chồng rượu đám chồng rượu rồi đám đám chồng rượu thế cái này đi nạp tài rồi là xé lúc đó cái đó đi chảnh nói với bạn bè của cô á vợ tôi mà nó bận cái ống quần rộng là chẳng thà tôi bỏ mắc của chứ tôi không cưới đi đi mời đám về cô đi mời trên cà mau á và ổng ấy nói bây giờ tùy con á con muốn sao thì ba chiều vậy bây giờ vậy chứ nó khó vậy rồi mai mốt con cưới về rồi, rồi nó khó nữa sao con chịu nổi dạ tùy muốn hồi thì đi hồi cô xuống xuồng chèo xuồng đi dưới hồi còn có 8 ngày nữa tới cưới là cô đã có hồi rồi có đi xuống dưới hồi tại vì xé quần cái mới hồi cái đó không? bỏ của nói mà dạ, bận quần ông bự không không có xé chỉ có cảnh báo trước thôi cảnh báo thôi mới có cảnh báo thôi ừ. đúng là mình dở không có kiềm chế được mình muốn nói là thông qua người khác để nói lại dùm với vợ mình thay vì mình nói với vợ mình đi mình không nói mình nói với người khác người ta lại là nói cái chuyện nó lại là hơn nữa dạ cho nên vợ mình thấu tay nên bà xã bà xã nghe mới giận đi hồi ông và vợ mới mời cha cha mẹ mình lên ông và vợ ông ông ông đem ra ông nói mọi mọi sự như vậy đó thật sự là con có nói nhưng mà cái điều đó con có lỗi thôi con xin lỗi ba má con không thích vợ con ăn mặc như vậy mà con không phải nói như người ta nói nhưng mà con chỉ nói đơn giản là con không đồng ý vậy đó cho nên về phải sửa cho làm vậy là con không chịu giải quyết cuối cùng thì hỏi lại thì cũng bả yêu nữa rồi thôi đâu hồi được sau khi cưới về thì cái lời cái lời cảnh báo đó là chú thực hiện thực hiện làm thêm bước nữa rồi lúc đó cô như thế nào cô bà già chồng với ông già chồng năn nỉ má với bà hứa với ông xui bà xui rồi con mà thương má thì con đừng có nói chuyện này cho anh xui chị xui nghe tôi để cái đó thì má chịu còn thấy bà già chồng nói vậy thì thôi chứ mình đâu có nói gì ừ, thấy thương, thấy thương quá nếu ngược lại thời gian như bây giờ tôi rất là ai làm vậy đó ai làm vậy già dạ, qua wow. mà sẽ khéo lắm à không gách mối chỉ xé đường chỉ thôi chứ không phải là xé rách nghĩa là đặng mai lại chéo tét ra mai lại cho nó gọn lại bớt rồi gọn ờ, ờ bớt rồi ờ, mai lại thế, ừ. chú ở nhà chú không làm gì cho vợ biết giả bộ lén lén lấy kéo cắt một vài lỗ đâu đó <laughs> nghĩ chỉ có một lần thôi rồi bắt đầu tôi cũng đã hối hận rồi rút kinh nghiệm đến giờ này thì vợ chồng chúng tôi đó là sống trong một cái cảnh sống rất là tuyệt vời dạ hồi xưa chú có một chút gia trưởng đúng gia trưởng đó có đầu gọi là quyền gia nhận trưởng lại là mình không nên như thế ừ. chú đã nhận ra điều đó và cuộc sống tiếp tục lại thay đổi hạnh phúc đám cưới miệt vườn hồi xưa chắc là vui lắm cô nha bận đồ bà ba thôi à, bà ba thôi vậy đó hả chứ đâu có gì đâu có quấn khăn rằn gì không không rồi đãi ăn là ba khía với lại ổi hay không rước dâu á bằng một chiếc xuồng cái máy đuôi tôm cái máy giống như cái máy bx chín á gọi là máy cô le đó hả không máy bx chín là bự hơn mà máy cũng cũ mà một chiếc xuồng vừa ngồi khoảng mười mấy người vậy đó rồi chạy tạch tạch tạch tạch tạch trên đó chạy hồi anh hư nếu đoạn 30 cây đó đó cano bây giờ mình đi khoảng 40 phút là tới rồi còn đi cái đó khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ chưa tới thời đó đi một Tại xuồng máy nó hư thôi chứ hư ừ, máy hư cái máy bự nó chạy máy bự thì nhanh lắm á đúng rồi chạy cũng tiếng rồi à, bao lâu gì mình có con đầu đời vậy? Vợ chồng tôi sống ra một năm, gần một năm thì sanh con mà nó rất là khổ sanh hai đứa đầu nó bị bệnh động kinh tư nó giật mỗi ngày không biết bao nhiêu lần trai hay con gái chú trai tức là hai đứa liền lạc luôn nó bị động kinh chở đi lên bệnh viện như đồng một khám thì bác sĩ nói là nó não nước về nhà cái đầu nó cứ to thế đầu nặng hơn cái mình cứ quạt quà quạt quại quạt quà quạt quại rồi đứa trước á đứa lớn nhất thì được hai tháng nó mất rồi đứa sau nó cũng phải vợ tôi nó cực khổ đến hơn 2 năm làm chảy đi vừa làm mà vừa phải chạy vô nuôi con rồi ẩm bồng con tới nói nói cuộc sống mà nói thật nói là vợ tôi nó đảm đang rất là đảm đang khổ hai đứa đầu nuôi không được rồi sau từ này mới đẻ thêm sanh thêm được mấy đứa nữa sáu người con hả chú hả ừ bảy người lận bảy người sinh một đứa nữa có con sinh nữa tức là khi mà mình sanh không được nuôi không được đó thì mới sinh con đỡ đầu thì lúc đó cái bé này ờ, quê quán thì ở bến tre cha thì thôi mẹ thì có tới bốn đứa con nhưng mà đều cho lần cho lần cho lần hết tôi sinh đứa về nhà tôi tôi thương nó như là con ruột rồi hồi đó nó họ khác nhưng mà về đây là tôi đặt nó là thọ trầm tên là trầm mỹ nhân cái cái ngũ thường á nhân nghĩa lễ trí tính á yeah. Dạ. thì tôi mới đặt cái con đó là nhân rồi tới cái con thứ hai con kế mà con nhà mình sanh lần đầu đó tôi mới đặt là nghĩa nghĩa tôi là lễ rồi tôi đặt chí tính là là sao sinh cái con bé nó về thì từ đó về sau mình nuôi thêm được bốn đứa nữa cái giai đoạn mà hai hai em mà sinh ra không được hoàn thiện lắm đó thì lúc đó tình hình cô thế nào cô trời ơi đã cực lắm yeah. Dạ. vừa đi mà gãy mà về nuôi đó rồi có bà nội rồi đó có bà nội nuôi mà chỉ sáng là buổi sáng nó cự được một chút gì thôi rồi bắt đầu nằm cho ăn gì thì ăn nằm mà con gùi bu nó nó cũng không biết đuổi mà nuôi một đứa được hai mấy tháng đứa ba mấy tháng thêm một đứa thì hai ờ, hai tháng gửi ờ, ba đứa con trai bỏ sau này sinh ra được nuôi được bốn đứa ăn đại học hết ba năm trước này nữa mất đứa nữa trời ơi vậy là vậy là ba người con cô mất bốn bốn đứa mất luôn. bốn người. bốn người con luôn đó mà mừng cực gì mà con mình đi học đại học được rồi mừng cực cái nào cũng thấy vui hiện nay còn bốn người bốn người người nhỏ nhất là bao nhiêu rồi cô út à đó là út đó hả à út giờ có gia đình chưa có có vợ nó là bác sĩ làm ở bệnh viện ờ, đảng à. nhi cần thơ một cái tình yêu rất là đẹp cũng qua bao nhiêu sóng gió bây giờ mình qua những giai đoạn à, gọi là à, có những giọt nước mắt rồi bây giờ mình à, trở lại cái đoạn vui vui đi ha lúc đó cô chú làm bao nhiêu mẫu ruộng làm vuông tức là vuông của của chú vuông nuôi tôm là nuôi theo cái cái cái, cái thiên nhiên á chứ không phải là nuôi công nghiệp có tắc khoảng gần 20 hecta bây giờ mà 20 hết rồi hả là nhiều lắm hả chú trời ơi con ơi không có đi nổi thậm chí là đi xe đi cũng được luôn hai chục hecta là con biết nó dữ dội lắm không vậy là phải đi bằng vỏ lại nhà mình ngang năm dài 20 đó con mà mình đi còn không hết đó mà cô chú tới 200 ngàn mét vuông trời ơi là con tưởng tượng kinh khủng cái nào nhiều quá đi chạy xe hết à, nuôi tôm cho nên mới có tôm khô dạ. à, sẵn đây đó là mình cũng có món quà của gia đình à, thôi giờ gửi ờ, dạ. cho hai mấy em dùng dạ. lực à, cảm ơn cô chú rất là nhiều rất là nhiều cô ba năm người ta đeo đuổi cô rồi người ta sống với cô mấy chục năm như vậy cô có phát hiện ra cái tật xấu nào của người đàn ông này không cô cái quần đó là tật xấu nhất đó còn gì nữa không cô ngoài cái xé quần ra còn gì không, nữa không có cái nhiêu đó thôi chứ không có gì, rồi sửa đổi lại là tốt không khi nào mà nói mà quánh cô bạc tay mà chữ không có hồi đó giờ không có thế là cô cũng không có cần người đàn ông này thay đổi cái gì hết không tốt quá bờ phét còn chú thì sao chú riêng tôi thì tôi thấy rằng một người vợ rất là tuyệt vời có một cái sự hy sinh tất cả vì con vì chồng cùng với tôi đó đồng hành là xây dựng một cái mái ấm gia đình con cái đã thành đạt là điều tốt rồi yeah. Dạ. mình có cái xấu có tật xấu nghĩa là hay cằn nhằn có đôi khi hay chê chồng cái đó không phải tật xấu đâu chú ơi theo linh nghĩ thì à, cái đó là cái điểm mạnh của người phụ nữ đó là cam đàm gì hay nói xấu chồng vui như vậy thôi chứ à, con nghĩ là tình cảm của cô chú dành cho nhau là nó đã quá tuyệt vời và quá rõ ràng rồi không có cái gì mà có thể thay đổi được hết bây giờ thì à, chương trình sẽ có món quà bí mật dành cho cô với chú mà cô chú hướng về màn hình ba mẹ thương yêu để có cơ hội trải lòng mình với ba mẹ thật sự nó không nhiều hôm nay cơ hội khi ba mẹ tham gia tình trăm năm con cũng muốn trải lòng mình với ba mẹ con biết có nói bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể hiện được cái sự vất vả cái sự nhọc nhằn của ba mẹ trong mấy chục năm qua từ khi sinh ra và lớn lên cho đến tận bây giờ ngần ấy năm là tụi con được sống trong sự ấm no sự hạnh phúc và luôn có được những điều tốt đẹp nhất con biết đó có thể là cả một thời thanh xuân mà ba mẹ đã hy sinh để lấy được cho chị em con những gì tốt đẹp nhất hoàn mỹ nhất một sự vẹn tròn mà không phải gia đình nào cũng có được Hôm nay con chỉ muốn nói lời cảm ơn đến ba, đến mẹ. Chỉ cầu mong cho ba mẹ luôn vui, khỏe và mãi mãi hạnh phúc để sống với con, với cháu. ông bà dồi giờ sức khỏe, sống lâu trăm tuổi, sống với con. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phan Thị Xuân Huyền. À, tính đến nay mình về làm dâu ba mẹ cũng đã được 6 năm. Để nói về ba thì ừ, ba mình là một người ba, một người chồng, một người ông cực kỳ tâm lý gần như là ừ, ba lắng nghe và thấu hiểu hết tất cả những tâm tư nguyện vọng của các thành viên trong gia đình còn về mẹ thì mình cũng không biết nói sao nhưng mà à, đối với mẹ thì mình chỉ dùng hai từ thôi đó là tuyệt vời à, mẹ luôn xem mình như là người con gái à, không có phân biệt mình là con dâu và những tình cảm và những sự yêu thương mà mẹ dành cho mình đó, là mình đều cảm nhận được hết mình thật sự rất là tự hào về ba mẹ và mình cảm thấy mình rất là may mắn khi được à, có một ba mẹ chồng như vậy có một điều này à con cũng muốn nhân dịp này không nói với ba mẹ đó là không biết chế ân á, à, sẽ không bao giờ có ai có thể thay thế được trong lòng của ba mẹ kể cả đối với con tuy nhiên con hứa là với hết sức sự cố gắng của mình à, con sẽ chăm sóc cho ba mẹ à, trong suốt khoảng thời gian còn lại và cuối cùng thì à, tụi con sẽ không nói cảm ơn ba mẹ bằng lời hứa mà con tin là tất cả các anh em của tụi con sẽ chứng minh nó bằng hành động là tụi con sẽ yêu thương đoàn kết và sống thật hạnh phúc như những gì mà ba mẹ đã mong muốn một điều thôi đó là con mong ba mẹ vui khỏe và sống thật hạnh phúc để tận hưởng những khoảng đời à, còn lại bên cạnh con và cháu tụi con yêu ba mẹ đây là những món quà mà ừ. nó dành cho mình đã trải qua quá nhiều cái khó khăn vất vả bây giờ thì hạnh phúc nó trọn vẹn luôn rồi mấy đứa con nó có hiếu lắm đứa nào không vậy chứ, có ba còn ba đứa con mà nó có hiếu nó có nói rằng mỹ anh là nó mất hổm cái dâu này nó cũng có hiếu gì đó con thấy giống như là cô con dâu của cô nói á đó là các con không có hứa gì hết các con chỉ có thể làm được một cái điều cho cha mẹ đó là các con sẽ sống một cách rất là hạnh phúc đó là một trong những cái cách để báo hiếu cho cha mẹ cô chú trải qua quá nhiều cái trường đoạn từ cái thời yêu nhau vất vả để cua cô như thế nào cho đến khi lấy nhau và những cái năm đầu uh, sống với nhau uh, và cùng nhau chăm sóc những cái đứa con không được hoàn thiện về cơ thể trải qua rất là nhiều cái mất mát thì đến ngày hôm nay con nghĩ là cô chú đang rất là hạnh phúc bởi vì cái hạnh phúc lớn nhất của cô chú bây giờ đó là hạnh phúc của các con bây giờ thì à, còn một ờ, điều bí mật nữa đây là cái lá thư gửi quá khứ mà của chú gửi cho cô con sẽ mạng phép con đọc cái lá thư này để cho cô nghe cũng như là quý vị khán giả cùng nghe ha gửi em người vợ yêu quý 44 năm trước chúng mình cùng ước hẹn yêu thương và rồi 3 năm sau đó thì mình đã nên vợ thành chồng dù cuộc sống có trải qua bao thăng trầm biến đổi nhưng tình của mình thì vẫn trọn vẹn yêu thương từ lâu rồi anh muốn nói với em biết biết bao nhiêu điều nhưng mà chưa có dịp để nói em có nhớ không lúc em sanh hai đứa con đầu nó bị bệnh nó giật liên hồi ngày này qua tháng nọ nhìn mà đau lòng quá mình chở lên bệnh viện nhi đồng 1 để điều trị thì bác sĩ bảo là con mình bị não nước mà cả hai đứa đều như vậy đứa đầu thì mình nuôi được hơn 2 tháng còn đứa kế thì gần 2 năm nó cũng bỏ vợ chồng mình ra đi lúc đó em khổ đau rất nhiều em khóc suốt ngày dẫn đến tinh thần suy kiệt anh an ủi động viên để em vượt qua nỗi đau mất con còn anh thì lòng tan nát không kém gì em nhưng anh đã cố gượng cười để làm chỗ dựa cho em hơn 35 năm sau vợ chồng mình mới tạo được một gia đình có cuộc sống ổn định bốn đứa con sinh sau bây giờ đã có cuộc sống đàng hoàng và có vị thế với xã hội anh biết là em vui mừng và hạnh phúc lắm đúng không em em yêu à mới đó mà đã hơn 40 năm rồi em nhỉ suốt ngần ấy thời gian đối với anh em là người vợ tuyệt vời chung thủy đảm đang em không ngại khó hy sinh tất cả vì chồng vì con anh cảm ơn em luôn đồng hành cùng anh để xây dựng một gia đình hoàn hảo. Trong cuộc sống, em với anh có những điều chưa hòa hợp, đôi khi thì còn tranh cãi nhau, nhưng được cái là chúng ta biết điều tiết các lần giận dữ, kẻ nóng thì người nguội, thế cho nên ít khi xung đột. Nhờ vậy mà tình yêu mới gắn kết đến bây giờ. Để tình trăm năm viên mãn thì anh hứa với em, anh mãi mãi bên em và yêu em đến suốt cuộc đời. Anh yêu của em trầm hữu lễ